mừng tất cả mọi người đến với kênh thông tin Check quan. Ngày hôm nay mình sẽ tóm tắt cho mọi người à, các mục của cái phụ lục trong cái công văn này nhé mọi người Thì cái à, công văn từ, từ Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh thay thế phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch số 17735KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Biên Hòa. Đấy, thì chi tiết công văn mình sâu cho màn hình mọi người đọc nhé. Đây là những cái căn cứ. À, đối tượng là gửi đến các à, phường xã, đơn vị cơ quan. Mình đưa về đằng sau này những cái nội dung đáng chú ý. Thì cái mục lục này này nó rất nhiều cái chỉ thị được áp dụng cho cái từng cái vùng xanh, đỏ, vàng, cam khác nhau. Thì mỗi video mình sẽ làm tóm tắt cái nội dung của một cái chỉ thị thôi nhé để ai ở chỉ thị nào thì chúng ta xem cái video ở chỉ thị đó để biết là mình ở vùng này chỉ thị này thì mình được làm cái gì được chưa Đấy, thì cái cột đầu tiên này thì mình mọi người sâu đây mình mọi người đọc mình sẽ tóm tắt ở dưới những cái nội dung mà mình trích ra những cái nội dung để mọi người tham khảo thôi nhé chứ có thể là nội dung mình nói không đúng 100% theo công văn rất mong mọi người thông cảm đây là ý kiến cá nhân của mình mình mình đọc mình chia sẻ cho mọi người còn tất cả những cái mình sâu trên màn hình mới là đúng 100% nhé mọi người theo công văn nhé thì mình tóm tắt là à, chỉ thị 16 thì áp dụng cho vùng nào và 15 thì áp dụng cho vùng nào còn chỉ thị 19 thì áp dụng cho vùng nào và tình hình bình thường mới thì áp dụng cho vùng nào nhé chỉ thị 16 thì áp dụng cho vùng đỏ vùng cam và vùng vàng nhé đấy còn chỉ thị 15 thì áp dụng cho vùng xanh và dưới 60% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine được chưa chỉ thị 19 là vùng xanh và 6 đến 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine còn bình thường mới thì áp dụng cho vùng xanh và trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine. Được chưa? Thì video này mình chỉ tóm tắt nội dung ở cái vùng mà đỏ cam vàng để áp dụng cho chỉ thị 16 thôi nhá. Ai ở vùng này thì xem, còn ai không ở vùng này chúng ta có thể lướt ra những video bên dưới. Được chưa? Thì cái đầu tiên này là ứng phó công nghệ thông tin cái biện pháp này. Ứng phó công nghệ thông tin này là cái này là dành cho chính quyền. Khai báo y tế điện tử thì mình sâu cho mọi người đọc nhé. Người dừng lại đọc đi. Mình tóm tắt mình trích cái nội dung ở bên dưới thôi. Được chưa? Mình nhấn mạnh là mình trích nội dung đáng chú ý nhớ là mình đang làm video ở áp dụng cho cái vùng chỉ thị 16 ở đỏ cam vàng nhé Đấy, cái vùng này thì như thế nào số lượng người tập trung ngoài trời trong nhà và khoảng cách tiếp xúc tiếp xúc thì duy trì phong tỏa theo quy định tại quyết định số 3986 QD BIT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế tăng cường các hoạt động à, của tổ Covid cộng đồng. Đấy, và cái vùng này hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao giải trí cho cái vùng chỉ thị 16 này là như thế nào. Cái đầu dòng thứ nhất là dừng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thể dục, thể thao giải trí. Cái đầu dòng thứ hai, đám tang, đám cưới không quá 20 người, vẫn được làm nhưng không quá 20 người và phải đảm bảo khoảng cách và phải được cơ quan y tế nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. Đấy chứ không phải không được um, tổ chức cho mọi người bây giờ cũng nới lỏng chứ bây giờ nếu lâu như vậy thì, thì rất là bất tiện cho người dân ha những cái đó là một cái bước mà chính quyền cũng nới lỏng rồi còn cái việc lưu thông vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách công cộng đường bộ đường thủy thì gạch đầu thống nhất hoạt động vận chuyển nông sản nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch ngừng có hoạt động vận chuyển khách công nội tỉnh liên tỉnh xe hợp đồng trừ các phương tiện vận chuyển công nhân chuyên gia taxi shipper xe cung ứng phân phối, giao nhận hàng phục vụ phòng chống dịch đã được Sở Giao thông Vận tải cung cấp mã QR nhé. Ngưng hoạt động vận chuyển khách ngang sông, kinh doanh dịch vụ thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ 24 trên 24 giờ không cho người, hàng hóa, phương tiện ra vào vùng phong tỏa, trừ những người làm nhiệm vụ lương thực, hàng hóa thiết yếu và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu. Được chưa? Đây là vùng chỉ thị 16, vùng đỏ, cam và vàng đấy nhá. Đấy, các dịch vụ không thiết yếu thì sao? dừng các dịch vụ không thiết yếu, vũ trường karaoke, quán bar, massage vân vân, hoạt động cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức học trực tuyến qua internet trên truyền hình, cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả, hoạt động cơ quan công sở, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giảm 50% số người làm việc tại cơ quan công sở, tăng cường làm việc trực tuyến, 100% người làm nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19. Hoạt động trung tâm thương mại siêu thị, chợ, siêu thị cửa hàng điện ích được phép mở nhưng phải đảm bảo các công tác phòng chống dịch theo quy định, thường xuyên đánh giá nguy cơ cập nhật hệ thống an toàn covid.vn theo quy định. Các chợ đầu mối tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, thường xuyên đánh giá nguy cơ và cập nhật lên hệ thống an toàn covid.vn theo quy định. Tham quan du lịch thì dừng các hoạt động tham quan du lịch các sự kiện lễ hội ngoài trời, phố đi bộ biểu diễn văn hóa nghệ thuật, meeting phát động thì dừng. Các hoạt động giải trí văn hóa khoa học nghệ thuật thì dừng. Đi lại của người dân này, mọi người chú ý này. Người dân tuyệt đối ở nhà. Trong vùng chỉ thị 16 là tuyệt đối ở nhà nhé, trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Xét nghiệm khi phát hiện ổ dịch mới, tổ chức truy vết thần tốc phong tỏa. Mình sâu đây mọi người nhé. Đây này. sau mọi người đọc đi. Đấy, những cái thông tin này thì mình xin phép là mình không được mình không trích nhé mình chỉ trích những nội dung đáng chú ý mà mọi người quan tâm một chút thôi những liên quan đến bên y tế rồi như vậy là mình đã tóm tắt cái những cái quy định áp dụng cho vùng đỏ vùng cam và vùng vàng theo chỉ thị 16 nhé mọi người thì hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy hữu ích cho mình mình à, mình lấy từ mình trích thông tin từ à, trang web biên hòa đồng nai gov cái đường link này của một người lãnh đạo gửi cho mình thì mình xin phép được giấu tên cảm ơn mọi người đã xem video video sau thì mình sẽ nói về à, chỉ thị 15 vùng xanh dưới 60 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine chỉ thị 15 và chỉ thị 19 thì mình sẽ có làm từng video mọi người chọn ở bên dưới danh sách phát nhé Đấy, mình sẽ trích ví dụ mình trích chỉ thị 16 mình trích vùng chỉ thị 15 theo là những cái lú chú ý cho những người ở vùng đó Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video hãy à, đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé